người tuổi Tý đang có điềm báo, phải trải qua một tuần hung cát ẩn tàng, có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Trên cơ bản, vận trình của người tuổi Tý khá ổn định trong suốt tuần này. Do có thiên ấn và chính quan chiếu mệnh nên ngay từ những ngày đầu tuần, bạn đã có khởi đầu rất tốt. Con giáp này hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Nhưng bạn chớ nên vì thế mà sinh kiêu ngạo, khiến kẻ xấu chướng mắt.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 Tử vi tuần mới từ ngày mùng 6 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023 của tuổi Sửu. Sự nghiệp của người tuổi Sửu trong tuần mới này lại không được suôn sẻ vào khoảng thời gian đầu tuần. Thương quan và kiếp tài cho thấy có nhiều đối tượng nhăm nhe hạ bệ bạn, khiến cho công việc bạn thực hiện khó có thể tiến triển thuận lợi. Tuy nhiên, nếu không ngừng cố gắng thì đến cuối tuần, mọi rắc rối sẽ dần lùi bước. Tử vi tuần mới chỉ ra rằng cơ hội làm ăn có đến với người tuổi Sửu vào khoảng thời gian đầu tuần nhưng không nhiều. Dù bạn có cố gắng thì khoản tiền thu được cũng đủ để chi tiêu mà thôi. Thiên tài cho thấy một số người có thể may mắn trúng thưởng, nhưng số tiền cũng không phải là lớn. Chuyện tình cảm của các cặp đôi có dấu hiệu chuyển biến tích cực từ giữa tuần trở đi. Hai người ngày càng thấu hiểu và biết cách làm thế nào để khắc phục những mâu thuẫn tồn tại giữa đôi bên. Tranh cãi cũng là yếu tố thúc đẩy giúp hai người càng thêm bền chặt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 Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa, mâu thuẫn với đồng nghiệp, dễ gặp phải rắc rối. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, thận trọng trước khi đưa ra những quyết định quan trọng. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, tiền kiếm được không nhiều, cần chú ý chi tiêu. Tử vi tuần mới từ ngày 6 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023 của tuổi dần. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy đường tình duyên của người tuổi dần khá chắc trở. Nếu như đầu tuần, mọi việc đều có dấu hiệu ổn thỏa thì đến cuối tuần, nhiều vấn đề phát sinh khiến cả bạn và người ấy đều không thể ngó lơ. Muốn hàn gắn những dạn nứt giữa đôi bên, hai người đều cần nghiêm túc đối diện với vấn đề. Thực thần cho thấy, thời điểm này chuyện làm ăn có đến với bản mệnh, nhưng chủ yếu là những người làm nghề tự do. Còn với những người làm ăn kinh doanh hoặc làm công ăn lương,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 tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc, vợ chồng thường xuyên bất đồng ý kiến. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim, không nên dựa dẫm quá nhiều vào vận may, thận trọng khi làm ăn. Tử vi tuần mới, từ ngày 6 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023 của tuổi Mão. Sang tuần mới, ở thời điểm giữa tuần, do có thiên ấn và chính quan chiếu mệnh, nên sự nghiệp của người tuổi Mão phát triển khá rực rỡ. Bạn có thể đạt được đích đến mà mình đã đặt ra, thậm chí vượt quá kỳ vọng, công sức từ trước đến nay không hề uổng phí. Thời điểm cuối tuần là thời điểm bản mệnh có thể làm ăn khấm khá. Chính tài và thiên tài khuyên bạn nên cố gắng hết mình để có thể đem lại lợi nhuận cho bản thân. Bên cạnh đó, thần may mắn cũng có thể mang đến cho bạn những cơ hội phát tài bất ngờ. Đáng tiếc, Càng về cuối tuần thì chuyện tình cảm của bạn lại càng trở nên ảm đạm hơn. Người đã lập gia đình dường như đang thiếu lòng tin vào nửa kia của mình và đó có thể là lý do khiến hai người thường xuyên mâu thuẫn mỗi khi nghe thấy lời bàn ra tán vào từ người ngoài. Ngược lại, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người độc thân vốn có những nét hấp dẫn rất riêng. Bạn còn là người giỏi ăn nói nữa nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Bạn hãy tin tưởng nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình để phát triển mối quan hệ tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy tin tưởng hơn vào những người thân của mình tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa tích cực hơn trong việc giao lưu gặp gỡ tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ cẩn thận những kẻ tiểu nhân có ý định tiếp cận mình tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc điểm mạnh được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim cuối tuần là thời điểm kiếm tiền chủ yếu. Tử vi tuần mới, từ ngày mùng 6 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023 của tuổi Thìn. Xem tử vi cho thấy, chuyện làm ăn của người tuổi Thìn phát triển tốt vào thời điểm đầu tuần. Do có chính tài và thực thần nâng đỡ nên người làm công và người làm ăn có nhiều cơ hội gia tăng số tiền trong tài khoản của mình. Tuy nhiên sau đó bạn cần chú ý chi tiêu tiết kiệm, bởi từ giữa tuần trở đi,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 tranh cãi với cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, cẩn thận kẻ tiểu nhân gây trở ngại cho sự nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, nhận được lợi nhuận do đầu tư, kinh doanh vào đầu tuần. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, vợ chồng đang dần thông cảm và thấu hiểu nhau hơn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, cởi mở hơn với những người chân thành với mình. Từ vi tuần mới, từ ngày mùng 6 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tỵ. Bước sang tuần mới, sự nghiệp của người tuổi Tỵ có những quãng thăng và quãng trầm khá rõ rệt. Thời điểm đầu tuần, do có thương quan và tỷ kiên gây rối nên bạn có thể trở thành kẻ cứng đầu, thậm chí sẵn sàng mâu thuẫn với lãnh đạo. Nếu sau đó bạn suy nghĩ lại và biết thay đổi quan điểm của mình thì thiên ấn và chính ấn sẽ tạo cơ hội để bạn ghi điểm với mọi người. Chuyện tiền bạc của bản mệnh không có nhiều biến động trong thời điểm này, có lẽ bạn vẫn cần phải cố gắng hơn nữa nếu muốn nhận được trái ngọt. Người làm kinh doanh chớ nên nghĩ đến việc thu lợi bất chính, vì như vậy bạn sẽ dễ bị vướng vào vòng lao lý. Tuy nhiên, bạn chớ vội thất vọng bởi sao thiên đức sẽ mang tới một vài cơ hội làm ăn kinh doanh vào đầu tuần. Khoản tiền kiếm được có thể giúp bạn bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua. Hãy nắm bắt lấy cơ hội tuy nhỏ nhưng cũng vô cùng đáng quý này chuyện tình cảm không quá tốt nhưng cũng không quá xấu, phần nhiều phụ thuộc vào cách cư xử của bạn. Nếu bạn và nửa kia xảy ra mâu thuẫn, đôi bên không nên chiến tranh lạnh hoặc nghiêm trọng hóa vấn đề. Hai người đều cần phải hành xử lý trí hơn, chứ không nên chỉ làm theo cảm tính. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, không ngừng cố gắng, bạn sẽ khắc phục được mọi vấn đề. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, cần cố gắng hơn nữa mới mong nhận được tiền thưởng, Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, nắm bắt những cơ hội kinh doanh trước mắt. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, mâu thuẫn với lãnh đạo, chớ nên cứng đầu quá mức. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, hãy cho người khác cơ hội quan tâm đến bạn. Tử vi tuần mới, từ ngày 6 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023 của tuổi ngọ. Đầu tuần, tỷ thiên và kiếp tài gây ra một vài rắc rối nhỏ cho người tuổi ngọ. Bên cạnh việc tránh xa bạn xấu, bạn cũng cần chú ý đến tác phong làm việc của mình. Bạn chớ nên quá nóng nảy bốc đồng hoặc quá tự do, thích làm theo ý mình, vì như vậy thì công việc dễ lâm vào ngõ cụt. Chuyện làm ăn của bản mệnh không được thuận lợi trong tuần này, vì vậy bạn tốt nhất chớ nên vội vàng nghe theo lời rủ dê lôi kéo của người khác, dễ đẩy bản thân vướng vào rắc rối, thậm chí là phải đền bù cho lỗi lầm của mình.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 chớ nên tập trung quá nhiều cho việc gì. Tử vi tuần mới, từ ngày mùng 6 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023 của tuổi mùi. Bước sang tuần mới, người tuổi mùi làm ăn được trong thời điểm này, nhưng không phải lúc nào đồng tiền cũng chảy vào túi của bạn một cách thuận lợi. Thương quan cho thấy bạn có thể sẽ phải tranh cãi với cấp trên để bảo vệ quan điểm và lập trường của mình. Trên phương diện sự nghiệp,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 có cơ hội tìm thấy người phù hợp với mình. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, suy nghĩ tích cực, không ngừng cố gắng vươn lên. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ, dần tìm được cách khắc phục khó khăn, được mọi người công nhận. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc, tranh cãi với cấp trên để bảo vệ quan điểm. Tử vi tuần mới, từ ngày mùng 6 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023 của tuổi thân. Tuần mới này, người tuổi thân có những ngày khởi đầu tuần khá thuận lợi. Người làm công ăn lương có thể khẳng định được vị thế của mình và gây ấn tượng tốt với cấp trên, thậm chí đạt được cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, nếu không chú ý cách cư xử, gây mất lòng người khác thì đến cuối tuần, thương quan và tỷ kiên cho thấy công lao của bạn dễ đổ sông đổ bể. Người làm ăn kinh doanh, buôn bán,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 hãy nắm bắt cơ hội. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, nhiều cơ hội làm ăn đến vào thời điểm giữa tuần. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, vợ chồng chưa thực sự hòa hợp, cần bao dung hơn cho nhau. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, cần chú ý hơn trong chi tiêu, cần dành tiền tiết kiệm. Tử vi tuần mới, từ ngày mùng 6 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023, của tuổi dậu. Bước sang tuần mới cho thấy, người tuổi dậu ít gặp được may mắn trên phương diện sự nghiệp. Sự xuất hiện của thiên quan và thương quan cảnh báo bạn dễ vướng phải mâu thuẫn với lãnh đạo, thậm chí gây ấn tượng xấu cho cấp trên, khiến công việc chịu nhiều ảnh hưởng. Phương diện tài chính có phần nhỉnh hơn. Một vài người làm nghề tự do có thể kiếm được một khoản kha khá xứng đáng với công sức lao động. Nếu là người làm công ăn lương muốn cải thiện cuộc sống, bạn cũng có thể tìm các công việc làm thêm.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 Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, mâu thuẫn với cấp trên, gây ấn tượng không tốt cho người khác. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, có thể kiếm tiền nếu làm nghề tự do hoặc các công việc tay trái. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, chi tiêu có chừng mực, không nên mua đồ dùng không cần thiết. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, không nên nóng nảy, chú ý cách cư xử của bản thân. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, trò chuyện với nửa kia nhiều hơn để tháo gỡ khúc mắc. Tử vi tuần mới, từ ngày mùng 6 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tuất. Xem tử vi cho thấy, vào khoảng thời gian giữa tuần, người tuổi Tuất dễ gặp phải khó khăn trong sự nghiệp. Có thể quan điểm của bạn không nhận được sự đồng thuận của mọi người xung quanh, bạn phải đấu tranh rất nhiều mới có thể giữ vững được quan điểm của mình. Cuối tuần thì bạn có thể thở phào nhẹ nhõm,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 Tử vi tuần mới từ ngày mùng 6 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023 của tuổi hợi. Về phương diện sự nghiệp của bản mệnh tuổi hợi phải trải qua một tuần có hung cắt đan sen. Vì vậy, dù có thuận lợi đến mức nào thì bạn cũng chớ lơ là để kẻ khác tìm ra thời cơ lợi dụng. Đồng thời, dù có gặp khó khăn đến đâu, bạn cũng chớ nên đầu hàng, bởi rất có thể quý nhân sẽ vươn tay giúp đỡ bạn đúng lúc. Tình hình tài chính của bản mệnh ở mức khá,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 việc nhân duyên tốt lại không phải dấu hiệu đáng mừng. Bạn cần giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh, không nên ham hư vinh, buông thả bản thân. Quan hệ vợ chồng có êm ấm hay không phụ thuộc nhiều vào hành vi của bạn bên ngoài xã hội. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, học cách bao dung, biết nghĩ cho nửa kia của mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, tìm được cơ hội làm ăn nhờ vận may hoặc được giới thiệu. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc,